Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury Và hôm nay một chủ đề về trang sức mà sản phẩm lần này vô cùng đặc biệt Rất đặc biệt luôn Đặc biệt vì sản phẩm này chưa ai có và chưa ai làm Sản phẩm này hiện tại độc quyền tại Kỳ Lân Luxury Đây là những cái nút áo bằng vàng đến kim cương Độc quyền bởi Kỳ Lân Luxury Tất cả những nút áo này được đúc ra làm ra từ vàng nguyên khối đúc ra AO750 và đến kim cương đặc biệt biểu tượng chính giữa của cái nút áo chính là logo vương miện logo của sự cao quý sang trọng quý tộc và đặc biệt là thể hiện một sự vươn lên dẫn đầu một sự đứng đầu một sự là dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi mỗi chiếc nút này đều được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra và đó chính là vàng AU 750 18K chuẩn châu Âu với công nghệ nén vàng chuẩn và không bị bọt cực kỳ ờ, đẹp sáng và sắc nét chi tiết cộng với kỹ thuật chuyên nghiệp của kỳ lân luxury thì sản phẩm nút áo này trở nên thành một sản phẩm vô cùng đặc biệt và ở vòng tròn ở ngoài thì kỳ lân có đính full kim cương tròn rất dễ thương rất chiếu lấp đánh biểu tượng logo là vương miện Logo Vương Miện là biểu trưng cho một cái sự cao quý, sang trọng và một sự dẫn đầu và cũng là biểu trưng của sự quyền lực và kể cả cái kim kéo chị Lan đang sử dụng cũng là logo vương miện logo của sự cao quý sang trọng quyền lực và logo thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi logo này cũng được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và đến 3 viên kim cương vuông ở trong cái logo vừa kết hợp giữa vàng nguyên khối và kim cương thiên nhiên vô cùng đẹp bởi vì những viên kim cương này là Kỳ Lân tuyển chọn những viên đẹp nhất trong những lô viên kim cương đẹp nhất và hoàn hảo nhất kể cả cái mặt dây thắt lưng của Kỳ Lân cũng vậy kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng đính ba viên kim cương vuông vô cùng sáng chói trong cái logo vương miện này và kể cả đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng Logo này được đúc từ vàng nguyên khối ra AO750 và 3 viên kim cương tuyển chọn logo vàng khối và 3 viên kim cương tuyển chọn cái túi sách này cùng màu với cùng tông cùng combo với đôi giày kỳ lân đang mang và đây là cái biểu tượng à, bằng vàng nguyên khối nguyên miếng vàng nguyên khối rất dày và to và đến kim cương lên chữ Kylan cũng là thương hiệu à, tiếng Anh của kỳ lân luxury và kể cả cái túi clip Kỳ Lan đang sử dụng tất cả sản phẩm à, đồ da của Kỳ Lan đang giao lưu với tất cả quý khách thì tất cả sản phẩm đồ da của Kỳ Lan cũng đều gắn logo bằng vàng nguyên khối và đến kim cương logo này đó chính là logo vương miện luôn tất cả sản phẩm logo vương miện bằng vàng nguyên khối và đến kim cương của Kỳ lan là sản phẩm vô cùng đặc biệt một cái logo vương miện biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng, quyền lực và sự dẫn đầu và được làm từ vàng nguyên khối đến kim cương thiên nhiên, kim cương vuông đẹp nhất. Với công nghệ vàng chuẩn nhất, không bị bọt, vàng cực kỳ đẹp sáng bóng thì chắc chắn rằng tất cả những chi tiết còn lại của sản phẩm sẽ rất là đặc biệt và giá trị bởi vì logo đã giá trị rồi thì chắc chắn rằng sản phẩm chi tiết của chúng ta sẽ vô cùng giá trị thì đó là những cái điều mà Kỳ Lăng luôn luôn nói đi nói lại lặp đi lặp lại bởi vì vốn dĩ nó như vậy và sản phẩm Kỳ Lăng đang sử dụng cũng vậy đây là cái túi clip và cái logo này cũng là logo vương miện biểu trưng của sự cao quý sang trọng, quyền lực và đặc biệt là thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi trong thương hiệu của Kỳ Lân Luxury và logo bằng vàng nguyên khối đến 3 viên kim cương tuyển chọn kể cả túi dành cho nữ cũng vậy logo vẫn là vương miện vàng nguyên khối kim cương thiên nhiên những đôi giày những đôi dép đây cái đón này cũng là logo vương miện logo này rất to bởi vì cái nón nên kỳ lăng sẽ cho cái logo to hơn những cái logo bình thường cái logo này bằng với cái quy kề ghim kề áo của kỳ lăng túi clip nhỏ này cũng vậy và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết lại cái nút áo khi chưa gắn vào áo sẽ như thế nào đây là mặt sau của nút áo vàng ống ánh rất đẹp và có lỗ để xỏ, sỏ chỉ và đây là mặt chính diện của cái nút áo này đây là cái logo vương miện logo vương miện của Kỳ lăng Luxury biểu trưng về sự cao quý, sang trọng, quyền lực và một cái logo thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi sản phẩm và cái vành tròn này là đến hết kim cương thiên nhiên rất chiếu rất đẹp lấp lánh thì khi mà quý khách đặt những cái sản phẩm nút áo của bên Kỳ lăng Luxury á, thì quý khách sẽ được yêu cầu chọn lựa là màu vàng gì ví dụ như đây là màu vàng hồng Rue Gold màu này đang là hot hiện tại nếu như quý khách muốn làm cái nút áo này thành màu vàng vàng vàng giống chiếc nhẫn kỳ lân đang đeo hoặc là màu vàng chanh thì kỳ lân sẽ làm cái nút áo này là màu vàng vàng hoặc vàng chanh theo đúng yêu cầu nếu quý khách muốn làm vàng trắng đến kim cương kỳ lân sẽ làm là vàng trắng A750 cho quý khách rồi bây giờ mình đã xem dung nhan tuyệt vời của sản phẩm rồi bởi vì à, sản phẩm cao cấp cao cấp và đặc biệt là sản phẩm luxury thì những sản phẩm này phải vô cùng đặc biệt đặc biệt về độ hoàn thiện độ thẩm mỹ và độ chi tiết sắc nét độ hoàn hảo nhất thì mới gọi là sản phẩm cao cấp và luxury à, khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm lớn của các thương hiệu khác ở trên toàn thế giới à, chúng ta sẽ thấy được điều đó một sản phẩm nhỏ thôi nhưng mà rất là chi tiết và nội chất lượng vàng thôi cũng vô cùng đẹp ống ánh và công nghệ nén vàng đặc biệt không bị bọt và vàng luôn luôn ở tình trạng sáng bóng giữ chuẩn màu không có bị đổi biến dạng màu à, một số vàng không chuẩn hay bị biến dạng màu và người ta dùng từ là bị vàng bã chầu để cho nó thể hiện sự đẹp nhưng không phải nó là bị chưa chuẩn một sản phẩm cao cấp về đồ kim cương thì sẽ tuyển chọn từng viên một ví dụ như chiếc nút áo này có rất nhiều viên kim cương nhỏ trên vòng tròn này thì Kỳ Lân sẽ tuyển chọn từng viên một đẹp nhất trong những lô viên kim cương đẹp nhất và sau đó Kỳ Lân sẽ tuyển chọn lại một lần nữa đồng nhất với nhau về độ kích thước, độ đẹp và độ chuẩn đồng bộ với nhau để đưa vào thì nó mới là hoàn hảo chứ không phải là cứ đúng là kim cương thấy giống giống tựa tựa là kích thước ngang ngang là bỏ vào nó sẽ lấm chỏm và nó không có đẹp và đặc biệt máy móc hiện đại chuyên nghiệp chuyên dụng cho dịch vụ cao cấp đồ luxury của Kỳ lân Luxury thì um, tỷ lệ chia hột này cũng cực kỳ chuẩn và làm cháo hột gắn hột vào thì nó rất là đẹp và vô cùng tinh tế nó đều từng chấu với nhau và để thể hiện điều đó chính xác chị đang sẽ chuẩn bị giờ qua cái máy để soi và nói đến về chất lượng của kim cương khi gắn vào chấu trên tất cả sản phẩm trang sức của kỳ lân luxury thì hầu như hầu như hầu như là tỷ lệ rất hột gần như là bằng không bởi vì kỳ lân là đơn vị chuyên về trang sức cao cấp sẽ hoàn hảo tất cả mọi chi tiết rất là kỹ kỹ từ uh, chọn hột kỹ từ đúc vàng kỹ từ chia ổ hột kỹ từ nhận hột và kỹ thuật chuyên nghiệp của kỹ thuật khi nhận từng viên một và check kiểm tra lại từng viên một đảm bảo được tuyệt đối thì kỳ lăng mới đi bắt đầu hoàn thiện giám định lại tất cả đầy đủ giấy tờ và để bàn giao cho tất cả quý khách để cho tất cả quý khách được xem rõ mình sẽ soi mình sẽ đưa vào máy móc chuyên dụng để mình soi đây trên màn hình rất là rõ luôn bình thường mắt thường mình nhìn vào mình sẽ khó thấy bởi vì nó nhỏ và mình không thấy được những chi tiết thì khi mình đưa vào đây á mình sẽ soi được này kể cả vàng luôn cái chất lượng vàng ở đây vô cùng bóng sáng và vì là sản phẩm cao cấp và vì Kỳ Lăng là đơn vị chuyên đồ luxury nên khi thực hiện sản phẩm này Kỳ Lăng sẽ hoàn thiện từng chi tiết một nè à, vàng thì đúc từ vàng y đúc ra thành ao 750 với hội chuẩn thì ra màu chuẩn và không bị biến dạng màu sắc và công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn theo chuẩn châu Âu và vàng không bị bọt thấy nhỏ vậy thôi nhưng nặng vàng chúng ta đeo một số đồ cao cấp của các hãng lớn trên thế giới cũng vậy cũng cùng công nghệ với kỳ lân như vậy và vàng từ vàng y đúc ra và nén vàng chuẩn vàng cực kỳ đẹp sáng bóng sau đó từng viên kim cương này Kỳ Lăng tuyển chọn từng viên một Đầu tiên là Kỳ Lăng sẽ chọn những lô kim cương đẹp nhất Sau đó Kỳ Lăng sẽ chọn những viên kim cương đẹp nhất trong những lô kim cương đó Và chọn xong rồi Khi đưa vào đây thì Kỳ Lăng sẽ chia theo tỷ lệ ổ hột Và cho nó đồng nhất Đẹp Và chuẩn tỷ lệ với nhau để khi kỳ lân chọn được từng viên một thủ công kỳ lân đưa vào đây để cho những cái viên này nè nó sẽ đồng nhất với nhau về kích thước độ đẹp đặc biệt là chấu máy nên là sẽ từng chấu nó sẽ đẹp như nhau không có lõm chõm không có to nhỏ giống chấu tay lõm chõm không có mà rất đều rất đều rất đều và những chấu này làm bằng máy móc chuyên dụng để mà mình uh, xử lý nó kể cả những cái chấu tay kỳ lăng làm cũng vậy cực kỳ kỹ từng viên một sau khi làm xong lái máy dò lại từng viên một kiểm tra thử có viên nào không đạt không nếu mà không đạt xử lý ngay lập tức thì chính vì vậy sau khi mình kiểm tra hết mình nghiệm thu mình đi làm giấy giám định xong đó mình mới bàn giao cho quý khách hàng nên quý khách yên tâm tuyệt đối về vấn đề đó một cái máy này mình có thể soi được hột nè soi được chất lượng vàng và kể cả mặt bên trong đẹp hơn mặt ngoài nữa đây rất rõ luôn rất đẹp và sau đó chúng ta sẽ soi mặt sau chất lượng vàng đẹp như mặt ngoài đó là sản phẩm Luxury sau khi mình kiểm tra bằng máy soi thì mình sẽ dùng những cái bút chuyên dụng để mình thử từng hộp kim cương kết hợp với uh, kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên nghiệp của Kỳ lân Luxury cộng với những thiết bị hỗ trợ chuyên dụng Kỳ lân sẽ thực hiện kiểm tra qua video cho quý khách xem Tuy nhiên tất cả sản phẩm sau khi trước khi bằng giao đến tay quý khách hàng thì Kỳ lân sẽ đem những sản phẩm này đến những trung tâm những trung tâm được cấp phép giấy giám định à, cho chúng ta thì mình sẽ đem sản phẩm đến và họ sẽ kiểm tra chỉ cần trong này họ kiểm tra mà có một viên kim cương trong nhiều viên kim cương này mà chỉ cần có một viên kim cương mà không chuẩn thôi họ sẽ không làm họ sẽ không nhận họ sẽ trả lại ngay vì vậy không được để lọt một viên kim cương nào mà không chuẩn này cả mình sẽ đến giám định phổ vàng thử đúng là, là AU750 hay không và đúng phải là kim cương thiên nhiên và có đẹp hay không mình sẽ đến nơi đó như là trung tâm BNG, Doji, uh, à, SGC sau khi Kỳ Lân đem những sản phẩm của mình đến những trung tâm được cấp phép, cấp giấy chứng nhận giám định sản phẩm và họ sẽ kiểm tra sản phẩm của Kỳ Lân. Sau đó họ sẽ à, kiểm tra từng tất cả những chi tiết mình yêu cầu, ví dụ như là vàng nè, vàng bao nhiêu, à, kim cương gì đẹp như thế nào. Rồi họ sẽ chứng nhận cho chúng ta bằng giấy chứng nhận họ chụp hình sản phẩm họ in lên và họ dán tem lại hoặc là họ cho chúng ta một cái link để mà chúng ta truy cập online luôn à, được chứng nhận bởi những công ty này công ty họ đóng mộc đóng giáo vào rất là bài bản chuyên nghiệp nên quý khách sẽ yên tâm vô cùng và tiếp tục ở đây kỳ đang sử dụng những cái bút chuyên dụng của mình nếu như là kim cương thì cái bút sẽ đọc to lên là là gì xin mời quý khách xem ạ à. Diamond nó sẽ đọc là Diamond và clip tiếp theo Kỳ Lăng sẽ giới thiệu về cái phi măng xét để cài cổ tay áo và cái phim xét này cũng được làm từ vàng nguyên khối đúc ra AO750 và cũng đến kim cương thiên nhiên tuyển chọn logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury và nếu như quý khách muốn làm những cái logo, những cái tên, những cái hiệu riêng của mình hay bất cứ cái gì, chi tiết gì thì ờ, cứ đưa những cái yêu cầu đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ thực hiện nguyên một combo những cái đồ chi tiết cho tất cả quý khách và kể cả cái ghim kẹo Kỳ Lăng cũng vậy nếu như quý khách muốn làm những cái ghim kẹo như Kỳ Lăng mà ờ, có logo của mình hoặc là biểu tượng của mình hoặc là tên của mình thì kỹ năng sẽ làm và cái ghim kéo này sử dụng được nhiều chức năng đặc biệt ví dụ như hiện tại là kỹ năng đang dùng ở trên ngay cái phần này rất đẹp nhưng ngày mai kỹ năng không thích dùng ở đây nữa kỹ năng sẽ lấy một cặp kỹ kỳ lăng sẽ dùng ở đây và bây giờ kỹ năng sẽ demo hồi nãy là kỹ năng gài ở đây bây giờ kỹ năng không gài ở đây mà kỹ năng gài ở trên cái cổ bây giờ kỹ năng cài trên cái cổ này à, có thể mình cài một cái hoặc là mình cài hai cái hai bên cũng được bởi vì cái cái uh, nút kẹo này cái ghim kẹo này của kỳ lân dùng được uh, nhiều chức năng nhiều vị trí chức năng khác nhau ví dụ như là ở trên phần này hoặc là phần cổ này kỳ lân có thể làm một cái sản phẩm có thể cài luôn cả cái chỗ mà cổ tay áo được luôn thì do nhu cầu yêu cầu của quý khách thôi kỳ Lan sẽ làm đáp ứng được tất cả những chi tiết cho quý khách có quý khách thì bảo với kỳ lăng là nếu như em đeo trên cổ này thì em đeo một cái cũng được cũng đẹp nhưng cũng có quý khách bảo là không em phải đeo hai cái hai bên sẽ đẹp thì tùy vào mỗi cái à, sự nhìn nhận khác nhau à, nên khi quý khách đặt hàng thì mình sẽ đặt một cặp cũng được rồi sau đó mình dùng một cái hoặc một cặp thì tùy mình nếu như kỳ lăng không dùng cái phim set để cài cái chỗ cái cổ áo này thì kỳ lăng sẽ dùng hết tất cả những cái nút màu đen này à, kỳ lăng sẽ thay hết thành vàng nguyên khối đến kim cương và logo vương miện này kỹ năng xếp cài thay vào là cái nút áo này thay vào đây thay hết luôn thì sẽ đồng bộ khi mà chúng ta tra những cái nút áo bằng vàng nguyên khối và kim cương logo vương miện này vào đây thì khi chúng ta muốn dùng cái phim set thì chúng ta sẽ mở ra mở nút áo ra và lặn lại một một len và nếu như chúng ta dùng cái phim set thì tất cả những nút áo sẽ đưa vô trong khi chúng ta lặn lại một len này và cái nút cái nút cái mặt tiền của cái Vimenset nó sẽ lộ ra như thế này nó sẽ nổi như này rất là đẹp rất là dễ thương và clip về chiếc những chiếc Vimenset cày cổ tay áo sẽ được kỳ lăng review giới thiệu trong clip tiếp theo và nếu như chúng ta không dùng Vimenset thì chúng ta sẽ tra tất cả những nút áo này vào đây thì tùy tùy vào mỗi ngày mỗi lúc chúng ta sẽ có những cái muốn phối khác nhau ví dụ như uh, lát nữa xong clip thì lan sẽ tra tất cả những cái nút áo vô cái tay áo này hoặc là chúng ta có thể làm ba cái à, ghim cài áo để cài vào hai bên cổ nè cũng đẹp và một cái mình gắn vào đây cũng đẹp nhưng mà nó sẽ nhiều quá mình nên làm ba cái mình để mình dùng cho những cái trang phục nào nó có thể dùng được ba cái nên một là chúng ta sẽ dùng hai cái hai bên cổ áo này để tương đồng với nhau đối xứng với nhau rất đẹp hai là chúng ta không dùng cài trên hai cái cổ áo này mà chúng ta ghim một cái ngay đây ghim một cái thôi bởi vì đã có hàng nút áo đẹp rồi cộng với nút tay áo cũng đẹp rồi hoặc là cái phim mình xét cài vô cũng đẹp rồi một điều đặc biệt vô cùng đặc biệt nữa so với cái bộ nút áo bằng vàng và kim cương logo vương miện của Kỳ Lân Luxury thì Kỳ Lân cũng dùng cái kính của mình cái kính hình tròn hoặc hình vuông hoặc hình chữ nhật hoặc hình thù gì Kỳ Lân cũng có thể làm được và đặc biệt trên cái kính này tại sao Kỳ Lân nói đặc biệt so với bộ nút này bởi vì hai bên cái kính là hai cái logo vương miện có đến 3 viên kim cương trên mỗi cái logo và cái kính này được đúc hoàn toàn từ vàng đó là vàng nguyên khối đúc ra AO750 tất cả chi tiết trên kính này màu vàng là vàng nguyên khối đúc ra AO750 hết rất là đẹp rất là sáng rất là sang hai bên là hai cái logo vương miện cũng đúc bằng vàng nguyên khối chỗ này đó là ba viên kim cương tròn rất dễ thương thì tùy vào nhu cầu của khách sáu viên thì sẽ rất chiếu nhưng mà đối với kỳ lân thì kỳ lân thấy ba viên như thế này là hài hài hòa rồi hài hòa so với kính này à, bởi vì kỳ lân là đơn vị chuyên thiết kế đồ cao cấp nên nó phải hài hòa nó phải tinh tế nó phải hoàn hảo hoàn hảo sản phẩm là một chuyện nhưng nó phải hài hòa và tinh tế với nhau đó mới là sản phẩm cao cấp nữa nguyên một combo từ dày dây thắt lưng nút áo kính túi clutch đều là logo vương miện và logo vương miện được đúc từ vàng nguyên khối L750 đến kim cương thiên nhiên và chiếc kính này chiếc kính mang tên kỳ lăng luxury này à, chiếc kính được làm từ vàng nguyên khối chiếc kính được à, đến kim cương thiên nhiên chiếc kính có logo vương miện của kỳ lăng luxury kỳ lăng đã review ở clip trước rồi à, quý khách có thể xem chi tiết lại thật chi tiết lại ở trên kênh youtube của Kỳ Lăng cũng như là trên fanpage của Kỳ Lăng cũng như là trên tiktok cũng như là trên website Kỳ Lăng Luxury ạ à. và clip tiếp theo nữa Kỳ Lăng sẽ review về sợi dây chuyền logo vương miện của mình logo vương miện bằng vàng nguyên khối đến kim cương hiện tại là Kỳ Lăng đang đeo sợi dây chuyền à, được đúc theo mẫu điện thoại Vertu và Kỳ Lăng xin mời tất cả quý khách xem sau khi kỹ năng gắn à, nút áo bằng vàng đến kim cương thiên nhiên có logo hình vuông miệng của kỳ lân Luxury lên chiếc áo thun, áo polo mà kỳ lân đang bằng đang sử dụng. Đây là chiếc áo một chiếc áo thương hiệu và thương hiệu này hầu như rất nhiều người biết đến. Đó chính là thương hiệu Gucci và chiếc áo này kỳ lân mua là trên 19 triệu đồng à, được kỳ lân mua thì nhiều sản phẩm chung thì à, nên là nhiều nên kỳ lân không có nhớ chính xác giá là bao nhiêu nhưng mà kỳ lân chỉ nhớ là trên 19 triệu và lúc mua về thì trên cái cổ áo sẽ có ba cái nút chất liệu thông dụng mà các hãng thời trang hay làm hai cái nút này màu nó khác một chút xíu với với cái nút này và cái nút này nằm ở trên ngay ngay trên phần trên cổ này nè và sau khi mua về thì kỳ lân tháo ba cái nút này ra ở clip trước thì à, ở những clip trước luôn chị Lan có bẵng cái áo này với ba cái nút nguyên bản Kỳ Lan review rất nhiều sản phẩm tại showroom của Kỳ Lan Luxury rồi à, quý khách tới xem lại trên đó à, trên clip này Kỳ Lan bỏ cái công đoạn là ngồi tháo nút ra nên là Kỳ Lan tháo sẵn rồi Kỳ Lan quay luôn và Kỳ Lan cũng à, tra cái nút vào sẵn lên cái áo Gucci này rồi thì đây là ba cái nút bằng vàng bằng y đúc ra AO750 và đến kim cương vòng tròn ngoài full kim cương tròn luôn và cái logo vương miện Kỳ Lăng Luxury ở chính giữa cái logo của biểu biểu tượng của sự cao quý sang trọng quyền lực và một cái logo thể hiện sự dẫn đầu trong cuộc chơi một cái áo thương hiệu một cái áo giá trị và được đưa hai bộ nút thành một bộ nút vô cùng giá trị nữa giá trị cộng giá trị thì thành rất giá trị và đặc biệt đi kèm với những cái nút áo bằng vàng đến kim cương logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury thì kèm với đó là cái logo cái ghim cài áo logo vương miện đúc từ vàng nguyên khối luôn và đến ba viên kim cương vuông lên trên trong cái logo vương miện này một sự phối hợp vô cùng đặc biệt và ở dưới dây thắt lưng này thì Kỳ Lăng sử dụng cái mặt dây à, mặt bằng vàng nguyên khối Hermes đến kim cương thiên nhiên hồi nãy kỳ lân bằng áo sơ mi thì kỳ lân kết hợp với à, cái dây thắt lưng màu cùng với đôi giày và cái logo vương miện luôn còn ở đây thì kỳ lân thay lại thay vào đây là sợi dây thắt lưng Hermes và đây là nguyên cụm nguyên cục vàng khối đúc ra và đính kim cương thiên nhiên và khi kỳ lân sử dụng cái dây thắt lưng màu vàng này thì kỳ lân sẽ đi kết hợp với cái túi clip cùng một combo cùng một chất da cùng một con da là một sự kết hợp và có thể mang đôi giày này thì lăng có thể kết hợp với cái nón này là một cặp một combo nó trong một combo có nhiều sản phẩm như là nón giày dép uh, áo khoác dây thắt lưng vân vân hoặc là kỳ lăng có thể kết hợp cái nón này cũng có logo chữ Kylan logo bằng nguyên miếng vàng khối dài lắm khai lình cái nón bằng da cá sấu phủ bột vàng hoặc là cái nón này mình có thể kết hợp à, với những cái sản phẩm phù hợp hoặc là cái nón này thì à, đi với đôi giày nè thì có logo nguyên miếng vàng khai lình Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả sản phẩm à, đồ cao cấp như là thời trang, trang sức, à, điện thoại và đồng hồ và một số sản phẩm à, chuyên dụng cho những người muốn mua những sản phẩm cao cấp luxury thì à, thời trang thì mình có thể kết hợp nhiều nhiều sản phẩm với, với nhau rất nhiều màu sắc rất nhiều màu sắc ví dụ như hồi nãy kỳ lân nói rồi dây thắt lưng này thì kỳ lân sẽ đi với túi này hoặc đôi giày này kỳ lân sẽ đi với nón này hoặc là kỳ lân sẽ tìm những cái sản phẩm phù hợp để kết hợp với những cái nón này hoặc là nón kia hoặc là một số túi sách khác rồi bây giờ mình sẽ đi à, so sánh hai cái nút chất liệu này là chất liệu cao cấp nút cao cấp hầu như được tất cả các hãng thời trang lớn cao cấp sử dụng chất liệu này để làm nút cho đẹp cho sang và giá trị còn đối với kỳ lân thì kỳ lân sẽ tạo một cá tính riêng cho mình tạo một sự khác biệt riêng cho mình tạo một dấu ấn riêng cho mình tạo một sự đẳng cấp và đặc biệt vô cùng gây một ấn tượng vô cùng to lớn bởi vì à, cái điều này Vậy vì sao Kỳ Lăng nói vậy? Bởi vì Kỳ Lăng tự Kỳ Lăng nghĩ thôi là cái nút áo bằng vàng thì không biết như thế nào ở ngoài kia nhưng Kỳ Lăng là người đầu tiên làm nút áo bằng vàng đến kim cương vòng tròn ngoài và có logo vương miện bên trong đây là sản phẩm độc quyền của Kỳ Lăng Luxury đây à, kích thước thì Kỳ Lăng làm như nhau Kỳ Lăng sẽ căng à, có 0,58 gram à 0,58g Vậy thì cái nút của bằng vàng đến kim cương logo vương miện của Kỳ Lăng Luxury sẽ là bao nhiêu gam? Kỳ Lăng xin phép lấy cái nút này ra Nguyên miếng nguyên cục vàng khối đúc ra nè thành AU750 nè đúc đặt ra luôn theo chuẩn công nghệ châu Âu như cái hãng Hermes họ cũng đúc vậy thấy nhỏ vậy nhưng mà rất nặng rất chắc chắn vàng chuẩn với hội chuẩn không thay đổi màu sắc và vàng vô cùng sáng bóng và nặng Wow 1,89g với trọng lượng 1,90g 1,89g 1,90 thì à, sẽ là tầm nửa chỉ vàng một cuốn nút áo là nửa chỉ vàng và bao gồm có đến những viên kim cương tròn xung quanh bởi vì đây là sản phẩm được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AO750 cộng với hội chuẩn nên là màu rất đẹp công nghệ nén không bị bọt vàng cực kỳ chuẩn sáng bóng nó nó sáng như vậy như vậy hoài à lâu lâu nó, mình nó cũ theo thì theo thời gian thì chúng ta sẽ dùng cái khăn lau vàng lau lại là như mới cực kỳ đẹp sẽ có cái khăn chuyên dụng lau vàng thì là sẽ gửi kèm cho quý khách nếu đặt sản phẩm này đối với áo thun áo polo thì ba nút là tương đương với một chỉ à, rưỡi vàng ở 750 và đến những à, viên kim cương tròn trên cái à, ba cái nút áo và logo vương miện à, vậy cái áo à, sơ mi lúc nãy thì hàng giữa là 6 nút với một nút trên cổ để gài khi bạn đổ vét ờ, thắt cà vạt là bãi bãi với ờ, hai bên tay áo thì mình có thể làm hai nút hoặc ba nút thì ngay chỗ cổ tay này thì mình dùng hai nút hoặc một nút với một nút ngay khuỷu tay dưới đây nữa gần khuỷu tay dưới đây thì tùy vào à, nhu cầu sử dụng chúng ta mình có thể làm 12 cũng được hai nút hai nút cho đẹp ha và bây giờ kỹ năng cài thử hết cái nút vào đầu tiên là cài nút dưới rồi nút thứ hai rồi sau đó kỹ năng cài luôn nút thứ ba vào thì sẽ như thế nào cái nút áo này thì à, hồi nãy cái lúc mà kỳ lân à, review bằng à, áo sơ mi thì kỳ lân có nói rồi đây là bằng hồng thì quý khách muốn làm bằng vàng bằng chanh bằng trắng thì kỳ lân sẽ làm theo đúng cái màu yêu cầu của khách mình nhưng mà tất cả sản phẩm kỳ lân làm đều là vàng ao 750 nha bằng ý đúc ra ao 750 và kim cương nếu đính thì sẽ là đính kim cương thiên nhiên rồi và bây giờ kỳ lân sẽ tháo một nút trên cổ ra để hai nút ở dưới thôi còn khi mà mình muốn mát mẻ hơn một chút xíu thì mình sẽ tháo luôn một nút ra mình dùng một nút dưới chứ còn khi ít khi thấy ờ, mình không cài nút nào thì nó hơi kỳ thường thì phải cài một nút bằng hai nút cái nút này mình không gài lại cũng là một điểm nhắn nha à, khi người ta nhìn vô nó sẽ nó sẽ dao động mình nó sẽ lấp lánh lấp lánh giữa cái độ sáng bóng của vàng y đúc ra 750 cộng với kim cương thiên nhiên những viên đẹp nhất tuyển chọn đẹp nhất xuất sắc nhất nó sẽ hòa quyện với nhau về ánh sáng rồi lắp cánh rồi chiếu sẽ là một điểm nhấn rất là hay giống như chúng ta đeo một cái logo ở đây vậy vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc hãy đón xem clip tiếp theo về phim set bằng vàng và kim cương logo hình logo vương miện biểu trưng của sự cao quý sang trọng quyền lực và đặc biệt là sự thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi à, trong thời gian sắp tới vì vậy